tháng 12 và sau đấy là mình sẽ đưa ra cái dự đoán và phân tích cầu kèo cho ngày mai ngày 12 tháng 12 để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé à, bởi vì hàng ngày thì mình đều làm video cho các bạn tham khảo hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái à, cái tâm huyết của mình à, mình đã dành khá là nhiều thời gian cũng như là tâm huyết để hàng ngày ngồi soi cầu chốt số cho các bạn nên là các bạn ai đi qua video mà các bạn yêu quý yêu mến mình thì các bạn hãy cho mình xin một nút like và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần cho mình nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều à, giải đặc biệt thì hôm nay ra một năm nhất to thì ra 7 78 với lô tô thì hôm nay cái cầu lô hai nháy có 85 và 13 đó đặc biệt thì ra một năm rồi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 thủ lô và ngày hôm nay thì chúng ta cũng ăn độc thủ lô tiếp thì các bạn mà đang bị loạn cầu bí số là đang xa bò thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963236194 các bạn nhé à, Zalo à, thì cũng đang vào cầu đỏ rồi và ngày mai mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp để có thể là cho các bạn tham khảo lấy số về bờ này đấy cầu kéo đang rất là ổn định nên các bạn hãy tranh thủ vào nhóm nhé thì hàng ngày các buổi chiều mình sẽ gửi cho các bạn những cái con số mà được mình sàng lọc rất là kỹ càng và khả năng đưa các bạn về bờ khá là cao thì còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số ngày mai cho các bạn tham khảo ở trên video này thì ngày mai ngày 12 tháng 12 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 2 và chạm 9 đọc chủ đề là 2992 và bạch thủ vip là 0990 cái dàn đề rút gọn ngày mai sẽ có 22 121 242 282 99 494 595 898 đó thì ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn bạch thủ vip là 0990 thì trên đây mình đã cố gắng là soi cho các bạn những cái cầu kèo rất là đẹp rồi thì các bạn mà trùng máu với mình thích những con số là thích các bạn chơi còn nếu không thì các bạn xem để tham khảo thôi nhé. à, mình cũng đã cố gắng là soi bạn những cái cầu rất là đẹp rồi thì các bạn xem để tham khảo này và nếu như mà các bạn mà muốn một khả năng ăn cao hơn thì các bạn có thể liên hệ về Zalo 0963236194 cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thật tứ nương của mình còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc à, video tại đây nhé chúc bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ chào tạm biệt các bạn